cho các bạn xem một số dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp này có thương hiệu, hình thức và kiểu dáng khác nhau. Các bạn có thể ờ, thoải mái tham khảo. Nếu mà các bạn xem mà cảm thấy ờ, thích sản phẩm nào thì các bạn có thể để lại một comment phía bên dưới kèm theo số thứ tự của bếp mà chúng tôi đã đánh dấu sẵn. Cũng như các bạn có thể ờ, chụp hình màn hình lại để chúng tôi có thể dễ dàng tìm cái kiểu bếp mà các bạn ưa thích hơn. Hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306149 để có thể được tư vấn một cách kỹ nhất bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn xem bếp đầu tiên là bếp số 1 bếp số 1 này là giá 1 triệu 7 Rinnai VH56BL bếp này là mặt men chống xước bếp cơ bản thôi không có chức năng nhiều bếp số 2 2 triệu 2 Rinnai NTM56BL bếp này là mặt men chống xước bên trái của nó có lắp đặt một cái nút công tắc rang này đây công tắc ra thì đối với các dòng bếp ga nội địa Nhật á, thì nó sẽ giới thiệu cái nó sẽ bị giới hạn cái nhiệt độ của nó là ở khoảng khoảng 250 cho đến 300 độ C thì nó sẽ tự động nó khóa ga. Vì thế nếu ở Việt Nam chúng ta mà sử dụng bếp để rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao á, thì bếp nó sẽ không có cho phép, nó sẽ tự động nó ngắt ga. Ở đây thì chúng tôi có lắp đặt cho các bạn một cái nút công tắc rang này. Đối với nút công tắc rang này khi mà các bạn bật về phía bên trái á, thì bếp sẽ tăng cái nhiệt độ của nó từ 250 độ lên hơn 350 cho đến 400 độ C thì các bạn có thể thoải mái rang thực phẩm khô không clo bây giờ bị ờ, kìm hãm nhiệt độ nữa nếu các bạn quan tâm đến chi tiết này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop để được tư vấn một cách kỹ hơn về vấn đề này bếp số 3 giá một triệu rưỡi bếp này còn đẹp nhưng mà hai cái mặt của nó bị ố nè nên giá của nó khá mềm một triệu rưỡi bếp cũng đã được lắp nút công tắc rang ở phía bên trái bếp mặt men chống xước tiếp theo bếp số 4 giá một triệu tư Paloma IC330S SL bếp này là bếp mặt sơn phía bên trái của bếp có một cái nút 3 giây để các bạn có thể rang ờ, thực phẩm khi mà các bạn bấm vào nút này dưới im 3 giây á thì ờ, bếp bên trái của nó sẽ tự động tăng mức chịu mức hẹn nhiệt độ từ 250 lên hơn 300 độ C bếp số 5 giá 1 triệu 6 Paloma IC330S BR bếp này là bạch men chống xước bếp cơ bản thôi bếp có đứng kèm một cái nút ờ, công mút 3 giây chế độ rang ở phía bên phải bếp số 6 giá 1 triệu 3 Rinnai KGE 80 SL bếp này là mặt sơn bếp cơ bản phía bên ờ, trái có nút không có nút ờ, công tắc rang nè tiếp theo bếp ở đây là chưa có mã số bếp Paloma IC800BR bếp này là mặt men chống xước bếp số 9 giá 2 triệu 6 bếp này là một dòng bếp Paloma mặt men nhưng mà nó lại không có hộp nướng đây đây bếp không có hộp nướng đối với các bạn nào quan tâm đến sản phẩm màu mà bếp ga đồ địa nhập nhưng mà các bạn không thích hộp nướng cho gọn nhẹ thì đây có bếp này đây giá bán của nó là 2 triệu 6 đây. là bếp số 10 bếp này giá bán của nó là 1 triệu 8 Rinnai RTE 660 VCS bếp này mặt men chống xước phía bên trái của nó thì có nút uh, chế độ rang zin của bếp đây số 11 2 triệu 2 Paloma ICN 800 V bếp này có nút uh, chế độ rang bên phía tay phải Số 12 1 triệu 9 13 1 triệu 9 Rinnai HT61GH 1S Bếp này mặt men chống xước Phía bên trái của nó có nút có nút chế độ rang đây Tiếp theo ở dưới đây á là một số dòng bếp ga âm Ở đây có bếp số 13 Giá 8 triệu Bếp này là mặt men chống xước Bếp này còn rất là đẹp Năm sản xuất của nó là tháng 8 năm 2019 bếp này đời rất là mới theo ở dưới đây là số 14 bếp này là một dòng bếp ga âm mặt của nó là mặt mà này đây mặt này bằng inox nè bếp mặt kính bếp mặt kính tràn viên ngoài ra thì chức năng của nó cũng nằm trong cái hộp này bếp full chức năng nha các bạn bếp cũng có chức năng hẹn giờ ở cả bốn bếp luôn ở dưới đây là bếp số 15 giá 8 triệu đây là bếp hàng trưng bày không có qua sử dụng bếp này là mặt men thôi bếp có năm sản xuất là tháng 9 năm 2019 ở đây là bếp số 16 giá 3 triệu rưỡi bếp này là bếp điện từ hãng Toshiba ở bên đây á, là một số bếp mặt kính phun chức năng số 21 giá 4 triệu rưỡi bếp này có bếp ờ, số 21 giá 4 triệu rưỡi Rinnai RTE S66 MCTS đây là bếp mặt kính phun chức năng bếp này full inox luôn gồm có nắp khói kiềng hai đầu chia lửa của nó được làm từ nóc ngoài ra cho hộp nướng cũng có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc luôn bếp có thể hẹn giờ ở cả hai bếp nấu và một bếp nướng nhưng mà các bạn lưu ý bếp này chỉ có một tầng lửa thôi một tầng lửa trên áp xuống không có phải là bếp khoa hai tầng lửa ở dưới đây là bếp số 20 giá 10 triệu bếp này là nhãn hiệu Rinnai bếp còn rất là đẹp bếp có mặt kính viền inox bếp full chức năng full inox luôn gồm có nắp khói kiềng và trong hộp nướng của nó cũng có mâm vị và làm từ inox này bếp cũng có các bạn cũng thể hẹn giờ ở cả ba bếp luôn đặc biệt là bếp này có tới ba cái đồng hồ riêng biệt nhìn rất là đẹp số 19 giá 6 triệu Paloma BA61WCKL bếp này là full chức năng có mặt kính học nướng thì có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox này. số 18 giá 5 triệu rưỡi rina S660 VCTS bếp này full chức năng full inox luôn bếp có mặt kính số 17 giá 8 triệu bếp này là bếp full chức năng full inox đặc biệt thì bếp này có cái chức năng là các bạn phải đặt nồi lên thì bếp mới mới uh, sử dụng được nếu các bạn không có đặt nồi lên thì bếp này không có cho phép sử dụng còn ở bên đây là một số dòng bếp từ thì ờ, đối với những cái bếp từ này á là bếp từ âm nhưng mà chưa có qua vệ sinh các bạn mua về thì các bạn vẫn có thể sử dụng nhưng mà nếu mà các bạn muốn vệ sinh sạch sẽ dọn lại bếp á, thì mức phí tính thêm là 500 ngàn trên một bếp ví dụ như bếp này á, số 22 giá 2 triệu 7 thì nếu các bạn mà muốn vệ sinh thì sẽ cộng thêm 500 ngàn vô là thành 3 triệu 2 các bạn nên lưu ý điều này ở đây thì có bếp số 22 giá 2 triệu 7 nè số 23 ờ, giá 2 triệu 9 số 24 giá 3 triệu số 25 này giá 3 triệu luôn số 28 giá 2 triệu 7 số 27 giá 3 triệu và số 26 giá 3 triệu đó Đấy, đó là một số cái kiểu dáng bếp tôi giới thiệu đến cho các bạn xem gồm có bếp cơ bản nút xoay nè nút nhấn nè bếp kính full chức năng bếp ga âm bếp điện tử âm nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop để được tư vấn một cách kỹ hơn bây giờ thì tôi sẽ ờ, giới thiệu đến cho các bếp chính của video clip ngày hôm nay bếp này thì là bếp Rinnai KGE 31NSBL bếp có 6 mã số cuối để bảo hành khi mà các bạn mua bếp là 042 705 tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất đây là phía bên trong đây bây giờ tôi sẽ ờ, đóng nắp lại test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp có hai cái đầu chia lửa được làm từ có nắp được làm từ inox này ngoài ra bếp phía dưới cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gì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 khả năng làm ướt được hai cái đầu chia lửa này tắt đi ngọn lửa rất là khó nguyên nhân chính thường gây ra tắt lửa chỉ là gió thổi mà thôi nơi nào quảng cáo đây là tính năng chống trào tức là quảng cáo không đúng với tính năng thực sự của bếp sau khoảng 3 giây các bạn có thể thấy bếp đã khóa ga kèm theo một tiếng nước báo hiệu dù công tắc vẫn còn đang mở đây chức năng an toàn thứ hai á, tôi sẽ thử cho các bạn xem tiếp là chức năng khóa ga khi nước nó nấu cạn nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt này để thử để thay thế cho hai miếng đáy nồi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 thì một ngày nó ăn hai lần á dành cho bốn người ăn thì ờ, một bình ga giá 320 ngàn thì chúng tôi có thể sử dụng được khoảng từ 2 ờ, tháng cho đến 2 tháng rưỡi tính trung bình một tháng chỉ sử dụng đến 150 ờ, ngàn tiền ga thì bếp này nó hao pin nên nếu mà các bạn mà sử dụng những loại pin thông thường chúng ta mua ở ngoài thông thường á, như là pin Toshiba hay xin lỗi các bạn pin con thỏ pin con ó như thế này những loại pin này giá của nó rơi vào khoảng từ 15 cho đến 20 ngàn một cặp mà thôi nhưng các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần những loại pin có giá mắc hơn chút xíu như là Banana, Sonic, Toshiba hay là Maxell giá của nó là tầm khoảng 40.000 một cặp nhưng các bạn thế có chỉ có thể sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này một dấu hiệu để nhận biết bếp tiết kiệm ga là khi mà chúng ta đang sử dụng bếp á, các bạn thấy ngọn lửa đang lớn mà đột nhiên nó giảm nhỏ lại như thế này và chúng ta không thể tăng lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến của bếp nó tự động nó cảm nhận cái nhiệt độ ở ở đây nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây tôi đo thử cho các bạn xem bếp đang ở nhiệt độ là 254 độ đây bên phải cũng vậy luôn bên phải là, là 240 độ thì các bạn lưu ý bếp ở vị trí khác nhau thì nó sẽ có nhiệt độ khác nhau và thời gian khóa ga của nó cũng có cũng sẽ khác nhau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 kèm theo một tiếng bếp dù công tắc không còn đang mở đây thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công này để sử dụng pin pin sạc này á các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp thì sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc á nó sẽ không thể nào mà lắp dừa vào được do nó cũng ngắn thôi đi kèm với đó chúng tôi sẽ kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này các bạn bè hơi cong một đầu của lò xo lên pin đó khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu nè dấu cộng là cực dương và dấu trừ sẽ là cực âm cực dương cực âm cực dương của nó dấu cộng sẽ có một cái lỗ nhỏ chúng tôi làm sẵn cho các bạn các bạn móc cái lò xo vào như thế này các bạn cố định lại như thế này đây mục đích đó để là tăng kích cỡ chiều dài cho pin pin thôi sau đó các bạn lắp vào học pin học pin thì nhà sản xuất họ sẽ làm sẵn cho chúng ta hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực chúng ta lắp theo đúng như vậy để một đầu của lò xo nó tiếp xúc với miếng thép cho học pin các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực thì thứ nhất bếp sẽ không hoạt động và nếu các bạn để lâu ngày thì pin sạc chúng ta nó sẽ hỏng bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin nó còn nhiều hay nó còn ít thì các bạn có thể chú ý nghe một tiếng đánh lửa của bếp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 đối với sản phẩm bếp ga này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một năm à, xin lỗi các bạn đối với sản phẩm bếp ga này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một tháng và nếu mà đối với pin sạc nãy giờ mà tôi giới thiệu á nên thì các bạn muốn mua kèm thêm thì là giá là 200 ngàn một bộ còn bếp này không có tặng kèm pin sạc mà chỉ có tặng kèm một cục nguồn 3V thôi để các bạn có thể sử dụng cắm trực tiếp từ bếp qua cục nguồn 3V này luôn để các bạn có thể sử dụng rất là tiện lợi đây các bạn cắm trực tiếp vào ổ điện để sử dụng điện 220 ở nhà đều được đây bếp lắp nguồn 3V và sử dụng bình thường nếu mà các bạn muốn mua viên sạc này á, thì giá bán của nó là 200 ngàn còn cái cục nguồn 3V này thì chúng tôi sẽ tặng cho các bạn thì cái cục nguồn 3V này á, nó có một cái nhược điểm của nó là khi mà các bạn khu vực chúng ta sống á, nó bị cúp điện thì bếp sẽ không có nguồn điện để hoạt động vì thế để khắc phục tình trạng đó chúng tôi có kèm cho các bạn một cặp pin đây đây là cặp pin zin theo bếp từ bên Nhật về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 thì cái này có thể giúp các bạn hẹn giờ lên tối đa là 90 phút và mức nhỏ nhất là một phút tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ nhất này là một phút để thử cho các bạn xem sau đó tôi sẽ bật một bếp lên các bạn lưu ý bước cuối cùng là các bạn phải lấy pin ra bước cuối cùng là các bạn phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa đây nhưng mà đối với bếp này thì nó sử dụng nguồn 3V thôi không có cần pin các bạn cũng có thể lắp trực tiếp cái cặp pin chúng tôi tặng vào bếp luôn để mà khi mà từng bình thường chúng ta sử dụng á thì chúng ta sẽ sử dụng điện từ nguồn 3V nhưng mà khi mà cấp điện thì bếp tự động nó chuyển sang cái cặp pin này để sử dụng luôn ở đây tôi lấy pin ra nè bếp không còn nguồn điện nữa sau khi hết giờ thì các thiết bị của cắm thiết bị này sẽ tự động nó ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể sử dụng nó để nấu hoặc là nướng món ăn chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được Ngoài ra khi mà khách hàng mua bếp sử dụng nó thường hay gặp vấn đề về cái lượng tích lưu ga không ổn định làm cho ngọn lửa chúng ta khi mà sử dụng bếp nó không được xanh đẹp như thế này mà nó lại bị đỏ ở ngọn. Nguyên nhân chính thường là do cái van ga chúng ta sử dụng nó không phù hợp. Ở đây thì các van ga chúng tôi cảm thấy sử dụng phù hợp là cái van ga Namilus này, NA345S. Thì các van ga này sẽ cho cái lượng ga điều độ phù hợp hơn đối với bếp ga nội địa nhật Giá bán của nó là 160 ngàn Ở những nơi khác họ sẽ bán là 100 80 ngàn nhiều nơi bán đến 200 ngàn nhưng mà ở đây chúng ta bán 160 ngàn thôi để hỗ trợ các bạn sử dụng